sao em trôi cùng năm tháng Giờ chia tay hôm nay sao quá gần Còn lại bao yêu thương trong lòng muốn gửi trao cho mái trường cho bạn bè thân thương Gần tay trao cho nhau dòng lưu buồn Lệ rơi vương trên mi môi hé cười Giờ chia tay tim ta hiện lại bao kỷ niệm Cứ để cho nước mắt rơi thật nhiều vì mai kia ta sẽ không gặp nhau mai kia mỗi phương trời mỗi đứa vì bao năm trôi qua sao thật mau vì tương lai ai biết đâu ngày sau leo lỡ trên đường đời thấy nhau còn nhớ những ước mơ kỷ niệm xưa nếu lỡ mai này cách xa bạn thân ơi đừng nói lời chia tay sao em trôi cùng năm tháng giờ chia tay hôm nay sao quá gần còn lại bao yêu thương trong lòng muốn gửi trao cho mái trường cho bạn bè thân gượng tay trao cho nhau dòng lưu bú để sớm phương trên mi mùi hé cười giờ chia tay tình ta hiện lại bao kỷ niệm cứ để cho nước mắt rơi thật nhiều vì mai kia ta sẽ không gặp nhau vì mai kia mỗi phương trời mỗi đứa vì bao năm trôi qua sao thật mau vì tương lai ai biết còn nhớ những ước mơ kỷ niệm xưa nếu lỡ mai này tách xa bạn thân ơi đừng nói lời